Ờ, xin ờ, tự giới thiệu với các bạn ờ, tôi là bác sĩ Phí Thị Thanh Mai hiện đang công tác tại khoa sản của một bệnh viện đa khoa tư nhân thuộc tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ hôm nay tôi cũng giới thiệu với các bạn về một số vấn đề của các chị em phụ nữ hiện nay đó là cái vấn đề viêm nhiễm phụ khoa viêm nhiễm âm đảo thì trong cái bối cảnh nước Việt Nam mình á nó như là một nước đang phát triển thôi cho nên là cái vấn đề viêm nhiễm phụ khoa của phụ nữ thì mắc rất là nhiều thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm viên thuốc đặt phụ khoa điều trị viêm nhiễm phụ khoa đó là camogin đó, thành phần của camogin thì nó có những cái giống như là muối natri và axit hyaluric axit lactic rau má cúc vạn thọ cúc la mã tràm trà và 18 beta glucamic đó thì cái trong cái thành phần này nó điều chỉnh nó tác động trực tiếp lên cái ờ, vùng ờ, ờ, âm đạo của chúng ta điều trị viêm nhiễm phụ khoa rất là hiệu quả thì cái thuốc này được nhập khẩu trực tiếp từ Italia đưa về Việt Nam cái thành phần của thuốc thì như tôi đã giới thiệu với các bạn ấy, những cái thành phần thuốc này nó điều trị nó đáp ứng được tất cả những cái vấn đề ví dụ như là viêm nhiễm phụ khoa do nấm do vi khuẩn do tạp khuẩn đó, do vi trùng trùng roi và cái thành phần này nó còn có cái hỗ trợ đó là cái hỗ trợ làm cho xe khít uh, ờ, và trẻ hóa cái âm đạo của mình đó, và làm cho phụ nữ người ta cũng ờ, cảm giác người ta sẽ tin tưởng và người ta sẽ yên tâm để điều trị cái ờ, phụ khoa của mình hơn đó và nó cũng hỗ trợ trong cái vấn đề mà hai vợ chồng quan hệ nó được tốt hơn nó khăng khít hơn thì à, sản phẩm này đã được các bác sĩ à, đầu ngành à, về sản phụ khoa tin dùng và đã lựa chọn để tư vấn và điều trị cho các chị em phụ nữ hiện nay sản phẩm này đã được đưa vào sử dụng cách đây 4 năm rồi và ngày hôm nay tôi cũng xin giới thiệu lại với các bạn để cho các bạn có cái sự lựa chọn sáng suốt hơn và tin yêu tin dùng cái cái sản phẩm như thế này viên đặt Camogin phụ nữ là để yêu thương liên hệ đặt hàng tại fanpage Nizumi của chúng tôi các bạn nhé